Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech 88 Tiếp tục series về những chiếc máy workstation Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn một thành viên nữa đến từ đại gia đình Lenovo ThinkPad Chính là chiếc ThinkPad P50 Đầu tiên là về thiết kế Với thiết kế vẫn giữ nguyên truyền thống của các dòng ThinkPad Vẫn là các góc cạnh máy và các đường nét quen thuộc Máy vẫn giữ nguyên thiết kế không thể nào mà lẫn được đi đâu của dòng ThinkPad Toàn bộ máy được bao phủ bởi màu đen tuyền mặt ngoài và có phủ một lớp sơn nhám nhẹ, chống bám bụi, vân tay cũng như là chống cả cháy xước nữa. Mặt trên của máy được phủ một lớp sơn nhung đặc trưng dùng cho dòng ThinkPad. Lớp nhung này nhìn nghiêng vẫn có ánh kim tuyến, nhưng lần này kim tuyến đã được làm mịn hơn. Một logo được khắc chìm ở góc phía gần gần bản lề trái của máy và một logo được khắc ở phía bên phải của bàn phím thay vì logo mạ chrome ở mép. Và điểm sáng nhất của chiếc máy tính là bản lề với đường mạ chrome sáng bóng, làm cho chiếc P50 trở nên vô cùng nổi bật. Khung vỏ của máy được làm từ sợi carbon và mặt sau được trang bị vật liệu nhựa, nên à, cân nặng của máy chỉ đạt có 2,59 kg mà thôi. Một con số khá là ấn tượng với dòng máy chạm đúng không anh em? Vì là dòng máy chạm nên ThinkPad P50 được trang bị khá là đầy đủ các cổng kết nối. Cụ thể, anh em có thể nhìn thấy phía phải của máy được trang bị một jack audio 3.5 hai cổng USB 3.0 và một cổng mini DisplayPort 1.2. Ở phía bên trái của máy thì anh em phải nhìn thật kỹ thì mới thấy được. Máy được trang bị một khe thẻ SD, một thẻ Express 34mm và trang bị đầu đẹp thẻ thông minh cho em nó. Phía mặt ừ, trước của máy thì ờ, được trang bị nhiều hơn với hai cổng USB 3.0, một cổng kết nối mạng, một cổng Thunderbolt 3 và một cổng HDMI 1.4 và cuối cùng là một cổng để sạc pin cho máy và chưa hết thì mặt dưới của máy còn được trang bị một cổng dock station. Anh em tha hồ mà lựa chọn các cổng kết nối nhé. Về bàn phím, bàn phím chiclet led 6 hàng của ThinkPad P50 có hai chế độ đèn nền và có thể hơi sáng quá tùy thuộc vào vị trí các bạn. Các phím chính hơi tròn và lõm và có một bàn phím số được bổ sung. Các phím nổi lên dùng rất sướng và cảm giác gõ thì không muốn rời ra luôn. Thiết kế bàn phím thì có một sự thay đổi nhẹ thiết kế bàn phím của ThinkPad P50 thì cũng vẫn giống như các đàn anh của nó vẫn là nút FN thay đổi vị trí cho nút Control nên đôi khi là gây khó chịu người dùng bản thân mình thì cũng hay sử dụng nút Control này và rất là nhiều khi mình bị nhầm với nút FN nếu P50 mà thay đổi được điều này thì ThinkPad quá là tuyệt luôn Về touchpad thì không thể chê vào đâu được sử dụng chả kém gì MacBook bên dưới bàn di chuột là ba nút chuột dành riêng với một điểm nhấn phần mềm tạo âm thanh chuột phong phú khác biệt giữa các nút riêng lẻ Nói về màn hình thì ThinkPad P50 được trang bị màn hình Full HD với độ phân giải 1920 x 1080 pixel, kích thước là 15,6 inch. Viền màn hình thì hơi dày, khiến cho máy trở nên hơi thô gạch một chút. Về độ chuẩn màu thì theo như nhà sản xuất công bố thì nó đạt 58% bao phủ màu sRGB và 37% bao phủ màu Adobe RGB và mình chỉ đánh giá nó ở mức khá thôi. Nhưng nếu hoạt động ngoài trời thì lại khá là tốt anh em ạ. ThinkPad P50 được trang bị bộ hiệu chỉnh màu x rite Patong ở phía bên trái dưới bàn phím. Tích hợp có thể sử dụng được cấu hình màn hình cho màu sắc và thang độ xám với tiêu chuẩn sRGB lần lượt chỉ là 3,33 và 2,35, chỉ số lý tưởng là dưới 3. Còn thực tế về chất lượng hiển thị của màn hình này thế nào, hình ảnh ra sao thì mình sẽ mở một đoạn video 4K để anh em cùng xem và test nhé. loa Loa thì chính là một điểm cộng của chiếc máy này ThinkPad P50 đã được trang bị giải loa ở phía trước và hướng chính diện Âm thanh nghe rất to và đã tai Về âm thanh thì mình khẳng định là cùng phân khúc máy chạm sẽ không có bất kỳ dòng laptop nào đủ sức cạnh tranh âm thanh với P50 được Mình cũng sẽ mở thử một bài hát để các bạn nghe và cảm nhận về chất lượng của giải loa này luôn Và chắc chắn các bạn cũng sẽ có cảm giác đã như mình rồi Nào hãy cùng nghe nhé Và tiếp theo sẽ là thứ đáng quan trọng nhất của các dòng máy chạm, đó là cấu hình phần cứng. Với ThinkPad P50 phiên bản mình đang có ở đây, sở hữu phần cứng khá là toàn diện và đáng gờm. Cụ thể, máy sử dụng chip Core i7 6820HQ 4 x 8 luồng với xung nhịp 2.7 GHz, turbo boost lên 3.6 GHz, RAM DDR4 16GB, bát 2133MHz và có thể nâng cấp tối đa lên 64GB. cạc rời NVIDIA Quadro M2000M 2GB và một Intel Graphics 530. Lenovo đã trang bị cho P50 ổ cứng SSD M2 512GB cho tốc độ đọc là 541MB trên giây và tốc độ ghi là 491MB trên giây. Với cấu hình phần cứng như vậy, các tác vụ cơ bản cho đến nâng cao thì máy chạy một cách hết sức dễ dàng mà không hề gặp bất kỳ một chút khó khăn gì cả. Ngay cả 10 tab cốc cốc hay 10 cái YouTube hay là đứt web thì cũng đến vậy thôi. Và đặc biệt là với các NVDA Quaro M2000M thì các bạn sẽ thoải mái làm việc multimedia chuyên nghiệp mà không sợ giật lag. Với việc chiến game thì các bạn sẽ chơi được một số game nhẹ nhàng như LOL, FIFA thì cấu hình cũng thừa sức cân. Và để chứng minh cho các bạn về khả năng làm việc media chuyên nghiệp thì mình sẽ test Premiere. Máy loát rất nhanh và chạy rất mượt. Mọi chế độ dùng như 1 phần 4, 1 phần 2 thì đều rất ổn, không sợ gì hết. Tiếp theo với project quen thuộc, project nặng gần 7GB Video Full HD dài 9 phút thì render mất khoảng 11 phút. Nhiệt lượng tỏa ra không nhiều, máy khá mát mẻ. Nhiệt độ lúc render thì CPU có khoảng 80 độ và GPU là 54 độ. Khá ổn cho việc làm multimedia đúng không anh em? À, việc chơi game thì mình có test game LL với hai cấu hình. Với cấu hình mặc định thì nhiệt độ máy lúc chơi game nhiệt độ luôn ở mức 64 độ đối với CPU và 47 độ đối với GPU. FPS thì luôn ổn định ở mức 130 FPS và xung nhịp của CPU thì ổn định ở mức 2,54 GHz. Với cấu hình mắc setting thì khi chơi game nhiệt độ CPU là 72 độ, GPU là 49 độ và xung nhịp CPU cũng ổn định ở quanh quanh mức 2,86 GHz. Và nói chung là cứ mắc setting mà dùng anh em nhé, vừa đã mắt lại còn vừa sướng, tội gì mà để cấu hình bình thường nhỉ. Cùng với đó thì P50 được trang bị một viên pin có dung lượng 90Wh cho thời lượng sử dụng hết sức ấn tượng. Nếu dùng các tác vụ văn phòng cơ bản, anh em có thể thoải mái dùng từ 7 đến 8 tiếng nếu chơi game hay sử dụng các tác vụ nặng hơn như edit video thì thời lượng sử dụng rút ngắn xuống còn khoảng 4 đến 5 tiếng. Đáng chú ý hơn nữa là chiếc máy này còn được trang bị tính năng sạc nhanh, được hỗ trợ kết hợp cùng với bộ đổi nguồn 170W nên dễ dàng cung cấp đầy pin cho máy, chỉ mất khoảng 2,5 giờ để sạc. ThinkPad P50 còn được trang bị cho máy tính các tính năng tân tiến nhất của Windows hiện nay Phía trước là camera có tích hợp mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt Windows Hello, rất hữu ích cho việc bảo mật máy. Phím cảm biến vân tay ở phía bên dưới bên phải của bàn phím thì giúp cho máy mở vân tay, cũng giúp cho anh em bảo mật tốt hơn rất nhiều. Quá là ổn, đây chính là điều mà mình muốn nói sau 2 tuần sử dụng em nó. Multimedia, đồ họa thì chấp hết, giải trí game online nhẹ nhàng cũng cân tất, đáp ứng hầu như đầy đủ những gì mình cần cho công việc cũng như giải trí. Còn các bạn, các bạn thấy sao về chiếc máy này? Hãy để lại comment ở dưới phần bình luận của video này nhé!